chập chờn mây trôi người vẫn gió những lời chào với người rằng nơi đây đã tưởng nhớ từ khi đôi ta gặp nhau mưa là mưa rơi tưới mắt cho ngọn đồi thật xanh tươi tâm tư anh cũng thật khô khan cần những cơn mưa để đâm trôi là em dãi chân mang những đôi giày mà ta sẽ trao cho nhau và cho đến khi hai ta ra đi thì những đôi giày lắm em sẽ nhắc cho ta nhớ về hương vị thanh xuân thật em đẹp. bình minh dạng người sẽ tỉnh giấc vào một sớm mai để ngắm từng hạt sương rơi và vào một chiều đông gió cái hát bên tai những lời thì thầm có đôi bộn ràng và trước kia nhà cùng nhâm nhi ly trà